đến nơi đây Nơi hiện diện của một chiếc máy vĩ đại Có tên là Inline Level Chào mừng các bạn đến với THOL Gym Center quận 9 Vô thang máy nhấn tầng số 3 để đến nơi đây Nơi hiện diện của một chiếc máy vĩ đại có tên là Inline Level hay nói khác là Tibaro mà chế máy cái máy này nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với cái máy 70 triệu bên đây nó chỉ có 50 triệu thôi Made in USA dòng máy Pro Forman Plus nha các bạn đây inline row inline Level row dễ thôi này không có gì để chỉnh hết đó, leo lên tập thôi leo lên tập thôi ok nhưng mà nào nó sách tạ nó hơi đánh giá cao anh á lấy ra ông nội ờ, mấy cái máy này là cái máy nó không phải là free quay ông dưới giật lên ông tập mạnh được ông chơi cái máy này ông quất vô năm cục ai chịu nổi ba ba cục thôi có hai vị trí đứng muốn đứng vị trí nào cũng được đúng không cái máy này là tập nhẹ vừa tập nhẹ vừa nha các bạn không có cần phải tập nặng ấy à kéo lên à, tôi phân tích cho bạn cái giá trị đây cái máy này nhất cái khung nó cứng nó tập nó không có lắc cái thứ hai á, thiết kế nó vừa phải nó không quá lớn nó thô nó làm cho phòng xấu cái thứ ba đó nó có miếng đệm cao su ở đây nè đệm cao su chứ không phải là một cái thanh sắt vô hồn đúng không các bạn phụ huynh chúng ta nói là sao đó dao đâm thịt thì đau mà thịt đâm thịt nhớ nhau suốt đời đúng chưa mà các bạn nghĩ nếu mà cái này cây sắt mà uống cho cây sắt khác nghe ken ken ken hai cây bị hư hết nó mà bây giờ mỹ đế á nó tính hết rồi cái này rất là mềm bằng thả vô một cái bằng thả vô một cái nè là em quay em làm nhẹ em cái này nha thả vô một cái nè không vô này không nè thả vô đó thả vô rồi cái tiếp theo đó là cái gì cái vị chốt cái vị trí chốt này nó rất là mượt mà rất là im rồi cái thứ tiếp theo nữa đây với nhám nó ma sát tốt không bị trượt chân quạt trần hai cái máy lạnh 5 ngựa mỗi con 5 ngựa hai con 10 ngựa nó tản cái lạnh đi đều phòng cái này nó quan trọng không lạnh cục bộ về cúm thấy bà luôn đúng không nó không có cái này nó không tản được nó ví dụ như giờ á các em nào gần máy lạnh tập <laughs> em ở xa còn cái này nó quạt đều hết nói chung hãy làm quen với thầy ốc là gym đi nha tất cả những gì gì thiết kế đều có ý đồ và dựa trên sự research lâu năm ô nãy phải đứng đây người ta không biết nữa chân để chân dưới chân cao gì cũng được dưới đây cũng được đây cũng được tùy hey. Hey. nhẹ quá lên em hai cục đúng không vậy hồi, hồi trước anh la nó quan đúng không hồi trước anh la quan đúng không ờ, cái máy này là cái máy nó không phải là free quay ông dưới giật lên ông tập mạnh được ông chơi cái máy này ông quất vô năm cục ai chịu nổi ba nhưng mà thôi giờ làm lính làm lát phải chịu thế sao vậy <laughs> anh vô anh tập la quá chạy trên tập hết rồi mấy em <laughs> hồi nãy anh quỳ má anh định la có vài cái sợ quá chạy trên tập hết trơn rồi ha! hồi chơi vậy thôi máy này chơi vậy được rồi mấy em quanh mo không không quanh mo đổi máy đổi đi đúng không máy này cũng có gì trơn á nó chỉ có 50 triệu thôi à 50 triệu thì quay ít ít chút 70 quay nhiều chút tập lưng thôi cơ ăn là gì nguyên lưng tay hết xô căn bạc bài đạo như nhau ăn nguyên lưng tay nói chung về nói về máy xô á thì à, trung tâm của Di có khoảng rất là nhiều máy các bạn tập đông được đó cho bạn có sự trải nghiệm chứ con máy này tháng tập một lần thôi chứ đâu thiết à ừ ủa thứ tư tuần trước thấy nó tập máy này rồi thứ tư tuần này vô tập cái này nữa thứ tư tuần sau nữa vô tập cái này nữa vậy nè bạn không có sử dụng hết công suất của THOL Gym Center cảm ơn bạn đã theo dõi hãy đến trung tâm THOL Gym Center của Duy Nguyễn vô thang máy nhấn số 3 đến với những khu VIP đẳng cấp dành cho gymer thứ thiệt đó là tầng Liberate và Pavel